Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tiếp sau việc đưa tàu xâm phạm trái phép vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam, cũng như tiến hành xây dựng phi pháp trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Trung Quốc vừa ngang nhiên tuyên bố thành lập cái gọi là quận Tây Sa và Nam Sa trực thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Quốc, mà thực chất đó là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Hành động ngang ngược này nhằm thực hiện yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc. Trong loạt bài bước đi sai trái mới của Trung Quốc ở Biển Đông, bắt đầu phát sóng từ chương trình thời sự 18 giờ chiều qua. Chúng tôi đã khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hôm nay, trong phần 2 của loạt bài, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Vũ Dương Huân, nguyên giám đốc Học viện Ngoại giao, để làm rõ việc Trung Quốc hoàn toàn không có chủ quyền lịch sử đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Mời quý vị cùng nghe. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Vũ Dương Huân, nguyên giám đốc Học viện Ngoại giao đã nhận lời tham gia của phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Vâng thưa ông, ngày 18 tháng 4, Trung Quốc đã có hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế. Đó là việc Trung Quốc thông qua quyết định thành lập cái gọi là quận Tây Sa và Nam Sa mà thực chất là Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam ạ. Vậy ông có bình luận gì về mặt thời điểm cũng như là mưu đồ của Trung Quốc khi thực hiện hành động này ạ? Về mặt thời điểm tôi, tôi nghĩ là Trung Quốc có hai lý do để ra một quyết định vi phạm trắng trợn như vậy. Lý do thứ nhất là hiện nay Việt Nam cũng như trên thế giới đang gồng mình chống chọi với dịch bệnh Covid-19 thì họ làm cái việc ngược ngang ngược như thế họ sợ phản ứng của người Việt Nam và phản ứng của quốc tế cho nên Việt Nam và quốc tế đang bận công việc như thế thì họ cho rằng là làm trong thời điểm này thì phản ứng nó sẽ không được lớn nó không được mạnh nó không được kiên quyết thì đấy là lý do thứ nhất lý do thứ hai có thể nói là tính quy luật nghiên cứu Trung Quốc ở chỗ là khi nội bộ họ có vấn đề thì họ thường đẩy cái cái vấn đề phức tạp ra bên ngoài để hạn chế cái phản ứng của dư luận trong nước cho nên thì đấy là nhân tố thứ hai còn mưu đồ của Trung Quốc thì tôi cho rằng mưu đồ của Trung Quốc là đã thành một cái tiến trình chung rồi chứ không phải là nhất thời như vậy là họ đã muốn chiếm trọn biển Đông từ lâu rồi Vâng thưa ông, vậy cụ thể nếu soi chiếu vào luật pháp quốc tế thì hành động của Trung Quốc đã vi phạm những nguyên tắc nào về quyền thụ đắc lãnh thổ ạ? như vậy luật pháp quốc tế có phải gọi là thủ tắc lãnh thổ nó có ba nội dung chính như này một là đối tượng chiếm hữu lãnh thổ phải là đất vô chủ hoặc là chủ đã từ bỏ thứ hai là người chiếm hữu phải là quốc gia chứ không phải là tư nhân thứ ba là phải tuân thủ các phương pháp thủ đắc lãnh thổ như chiếm hữu thực sự hành xử chủ quyền thực sự rồi qua chuyển nhượng cho tác động của tự nhiên rồi củng cố chủ quyền bằng danh nghĩa lịch sử như vậy là Trung Quốc không có cơ sở pháp lý vì vi phạm cái điều thứ nhất là trường Sa Hoàng Sa đã đã là chủ quyền của Việt Nam từ thế kỷ thứ 17 và thực hiện liên tục chủ quyền tại Hoàng Sa Trường Sa từ thế kỷ thứ 17 đến hiện nay. Như vậy là đấy không phải là đất vô chủ. Điều thứ hai là vi phạm cái điều thứ ba của luật pháp về chủ thác lãnh thổ thì thấy là họ lấy là quyền lịch sử nhưng mà họ hoàn toàn không có quyền lịch sử họ chưa chiếm hữu và không chiếm hữu liên tục và không cũng không chiếm hữu hòa bình như vậy nó vi phạm hai cái điều của quyền phụ đắc lãnh thổ Vâng, thực tế là Trung Quốc hoàn toàn không có chủ quyền lịch sử đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Song nước này không ngừng thực hiện các yêu sách chủ quyền như thiết lập các đơn vị hành chính một cách phi pháp, đưa tàu xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam hay tiến hành xây dựng trái phép ở Biển Đông – Vậy theo ông, làm thế nào để kiềm chế tham vọng của Trung Quốc và giữ gìn hòa bình ổn định cho khu vực Biển Đông ạ? Ờ, tôi nghĩ rằng là phải có nhiều giải pháp và giải pháp đó phải là tổng hợp. Giải pháp có thể là hiện tại và cũng có thể là lâu dài. Nhưng mà theo chủ quan của tôi thì có vài cái đề xuất hoặc vài giải pháp sau đây. Một là phải đổi mới nhận thức về Trung Quốc trên quan điểm đối tác đối tượng, thúc đẩy mặt đối tác trong kiên quyết kiên trì chống lại mặt đối tượng của nước này như vậy đấy là cái nhận thức đầu tiên cái biện pháp thứ hai tôi cho rằng là phải có phản ứng ngay và xác đáng đối với những vi phạm chủ quyền của Việt Nam biện pháp thứ ba là đẩy mạnh vận động quốc tế ủng hộ lập trường của Việt Nam thấy rõ sai trái của Trung Quốc thứ tư là nhân năm Việt Nam làm chủ tịch ASEAN thúc đẩy thông qua COC trong COC phải là có tính rằng buộc cao giải pháp thứ năm thì tôi cho rằng đẩy mạnh công tác chuẩn bị để có thể kiện Trung Quốc cho tòa án quốc tế giải pháp thứ sáu là tăng cường lực lượng cảnh sát biển lực lượng kiểm ngư rồi dân quân biển để bảo vệ vùng biển của chúng ta thứ bảy là tăng cường thông tin về đấu tranh với trung quốc về chủ quyền trên biển đảo trong nhân dân trong nước cũng như cộng đồng việt nam ở nước ngoài thì đấy là một số suy nghĩ của cá nhân tôi Vâng, xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Vũ Dương Huân về cuộc phỏng vấn này. Quý vị vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Vũ Dương Huân, nguyên giám đốc Học viện Ngoại giao, làm rõ việc Trung Quốc hoàn toàn không có chủ quyền lịch sử tại Hoàng Sa và Trường Sa. Vậy những sai trái tiếp theo của Trung Quốc ở Biển Đông được toàn tính như thế nào? Vấn đề này sẽ được chúng tôi cùng các chuyên gia phân tích trong phần 3 với nhan đề Thành lập quận Tây Sa và Nam Sa từ mưu đồ biến thứ không phải của mình thành thứ tranh chấp đến biến thứ tranh chấp thành của riêng mình. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe trong chương trình Thời sự ngày mai. Chương trình Thời sự ngày hôm nay tiếp tục với các phần tin thế giới. Bất